welcome back to my YouTube channel. Và à, xin anh chào đời chế. Xin chào đời. Càng xôi. Càng xôi. Ai đây kì, càng xôi. Bora, khoai đi bora. Ai xin á, cần muốn rong việc bạn. Ít rong bạn. À, đó, ít rong bạn xôi. Xin mà mình cầu Bora này bora. À, bora. Năm mà mình đã cầu này gì cái nào? À, xin xin lì rong bora. À, cho cầu à, rong bora. Xin à, xin. Xin này, xin này, có khoai thắc xin này. như mẹ. Sao nào vậy? start. Let's start. Let's start. à bây giờ let's go guys. Salta si. Ciao ciao, potete questa la si. Let's go. Let's start. Nè, 이런 거잖아. 모르겠네. 혹시 다리네. 음. 음. 음. 过。嗯，好。 你妈位。啊！你妈没吃呢。刚吃的那家。嗯。嗯，你怎么来？明天几点过来？娘哎，还早着呢。娘去，娘做。嗯。 쫄라만해 음 이게 뭐야 가 아우 라이라 음 맛. 네, 이런 거야. 이런 거 좋아해. 야, 가서 막 하고 있어. 그냥 밤에. 양게. 아니 bạn bạn bạn bạn bạn, đi, đi mà, பாட்டு bạn, பாமே மாமு பாட்டு பாமே ஹரிய மனைவா我总是把你把你把你拍你。sao đây mày ăn cái cổng nó thì ngon lắm y ngon là nó cải bỏ ra thế, rồi rồi để mà làm cái gì mới mới cải cho rồi hả tao lấy tiền Học chưa nè tao lấy tiền mà em học tiền mà anh 이제 이제 좋아해 먹어. anh hắn gì rồi anh mình có thả làm là cái video mà anh ừ. tôi cũng hết u rồi anh giờ có có gì chắc về cái cái số bao giờ có đâu rồi ở ở đâu đấy chắc nè à chắc mấy mấy mấy là có có thật đi hàng ngang năm hai trăm thật thật về cái cái số mà tôi hết vậy cũng cứ đi dám rồi đấy Llamo a mamá que mamá hapea. Anh hapea que. Cái gì mà nó nước. Ừ. ừ. Cái một nha. 아. 아이들 진짜 이제 진짜 이제 본도레바 응. 본도레바는 야 그만 이제 안 해보네. 막물 따라야. 한국 거네. 응. 한교에. güzel Còn sáng gì nữa? Nào Năm à? Ừ Sao tôi rồi? Gì? Xí xí xí xí nào nó năm lô sáng rồi Ừ, làm vậy Hãy chanh đi, xí chanh đi Ê quê, mai, mai tăng đi Thì dùng bút rồi hầu ấy nói em còn cho em hỏi à còn sao gì mà đi vào số đi mà mình phải xe nhớ yêu mà xe hắn tao rồi hắn tao và hắn tao rồi à cái gì Ừ, thành rồi nè Bắt Thành lên rồi, thành lên Non sao sao xong không cho là không Sao không đó cô ông muốn uống rồi thì 이 지나서 좀 된다고 à 그때 연, 아, 연비면 내 카톡 내가 quan kia vào can kêu này như mà Thôi kiểu con đã vẽ lạc kêu này Ừ, được kêu bảo vệ Ờ 잠깐만 이거 먹어 똑같아 음 bò trăng à? ừ. bò trăng rồi ạ bò quẹt có mà nó giờ bó nào chơi được á nhưng mà bật không mà tôi không mà tôi được thôi ạ They don't. Mm. Pani, pani. Sing. Ma. Yeah. Adi, adi, adi. I'm kind. Go to lane. อันนั้นของเซ่น้ำก็เอ้ยของเดี๋ยวมันรับตกตกที่เซ่

肉很多，肉大的。哎妈呀！啊！啊！ 여열이지 그거 막 많이 끝났다. 매아무리 아 시즌 삼아 남자 봐. 나. 라이트. 나가 어디 어디 하기로. 하니. 하이로. 하니. 하이로. 하니. 매야. 여기 제가 선생님 능시 비디는 매암 서포터 비오 1k 요라스 매암 ấy sao bên đi đầu rồi này rồi mà sao bên đi hàng biro hoàn kỳ rồi biro nha sao bên đi cũng bắt sao bên đi to hàng biro nó hoàn kỳ cũng tất hoàn kỳ hàng biro cái đi cũng tất hoàn kỳ hàng biro ok cũng tất hoàn kỳ là năng hà hà đâu rồi sao bên đi rồi đi Wow, ôi cái cái bông rồi. Mẹ anh đi, thank you for watching. Ngài xin đi. Và xin xem đi mà thấy cái video đó. 에이 매양 매양 그 셀레슨 트라가나 무방 도컴 음 하비로 가면 아이 도저히 매양 어디 땡큐 포 워칭 무방 버드나